đây là Lương Ngọc Thanh Tân, mình là một nhân viên marketing, năm nay mình 26 tuổi. Ban đầu thì mình ờ, tập với ờ, dụng cụ ờ, ở câu lạc bộ nhưng mà mình cảm thấy là khi tập luyện một mình thì nó không có hiệu quả lắm nên là mình quyết định ờ, tìm đến PT chị Tân thì cũng vô tình là chị Tân tham gia vào chương trình BTC gần đây là thay đổi hình thể nên trong một tháng gần đây chị Tân tập rất là cần cù đây là một hội viên rất là tích cực và rất là năng động vừa trong việc tập luyện và dinh dưỡng của mình rất là khắc khe thì chị Tân đặt ra mục tiêu của mình là phải lấy được giải nhất của chương trình BTC nên rất là nỗ lực quá trình luyện tập các PT đem lại động lực cho mình để mình không bỏ cuộc trong lúc tập luyện tư vấn cho mình về sức khỏe và ăn uống nghỉ ngơi là hợp lý PT Kai là một người rất là uh, vui tính rất là dễ gần và rất là thân thiện cảm thấy là mình có thêm một người bạn à, không cảm thấy nhàm chán khi mà tập luyện một mình nữa giống như một người bạn với nhau là khi tập luyện là khó khăn cái gì ở cuộc sống là cần hỗ trợ cái gì mình tưởng tượng như là hai huấn viên với hội viên mình như là bạn bè với nhau mình rất là dễ tập luyện mình cảm thấy à, hiệu quả tăng gấp đôi so với lúc trước mình luyện tập bây giờ thì mình à, đã có một body à, hoàn hảo hơn và sexy hơn thì sự thay đổi lớn nhất là vùng mỡ bụng đã giảm được gần 5% đó là vùng mông được tăng lên từ 85 lên 91 vùng bụng thì từ xuống được còn khoảng 61 vùng eo đối với chị Tâm thì đừng à, nhắn nhủ nhớ là tiếp tục cố gắng phấn đấu thì chắc chắn thành công sẽ tới với mình và nhất định là năm nay mình sẽ đạt được giải nhất BTC cảm ơn à, anh đã luyện tập cùng em trong thời gian vừa qua và à, chúc anh sẽ có nhiều may mắn hơn nhiều thành công hơn trong công việc